Mến chào tất cả anh chị và các bạn Hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị thêm một cái mẫu đồ chơi nữa Đó là con khủng long đẻ trứng ha, Khủng long đẻ trứng, cái mẫu này mẫu khác ha Rồi trước khi vào cái mẫu này thì em sẽ cho anh chị các bạn xem cái mã số ha Đây sản phẩm nó có mã số là no 8776 anh chị các bạn ha anh chị các bạn có thể cập nhật ha rồi thì để chi tiết về sản phẩm hơn thì em sẽ tháo hộp này ra tháo này ra thì à, bên trong cái sản phẩm sẽ có ba cái trứng nha anh chị các bạn ba trứng khủng long thì sản phẩm nó cũng có hai màu à, màu đỏ và màu hồng ở màu xanh là xanh à, xanh này là xanh à, xanh lá cây anh chị các bạn rồi thì cái đầu con khủng long này nó sẽ nằm gờ nha anh chị các bạn thì khi anh chị mua về thì chị lắp cái cái đầu này vô ha tháo ra thì để đơn giản hơn thì ba cái trứng này ba cái trứng rời nè chúng ta bỏ vô cái lưng này anh chị khoan ta bỏ vô đây đó, rồi chúng ta lại lắp lại rồi cái đầu này thì chúng ta phải lắp nha chúng ta lưu ý là chúng ta lắp đúng khớp nha đúng khớp đây rồi cái đuôi này cũng vậy cái đuôi này chúng ta lắp vào luôn anh chị các bạn đây. rồi vô xong rồi sao ở dưới này nó có ba viên pin dưới này lắp ba viên pin làm gì các bạn dưới này phải dùng một cái vít dặn ra ha sản phẩm này thì ờ, kích thước như thế nào thì anh chị có thể cập nhật vào website của em nha cái liên website em để dưới phần mô tả anh chị có thể xuống cái cái cái cái link đó anh chị có thể cập nhật vào thì ở đây nó có ba viên pin lắp sẵn rồi đây anh chị các bạn đây chúng ta lắp ba viên pin vào đi pin này pin ó đỏ ha hoặc ó vàng pin nào tạp hóa chúng ta mua cũng được khi chúng ta lắp vào thì chúng ta dặn ốc vào ha ta dặn ốc này vào để cho cái sản phẩm này nó nó hoạt động nó sẽ không bị gớt pin và không bị gớt pin thì sẽ không làm gián đoạn con em ta chơi ha rồi khi sản phẩm này nó, nó, nó hoạt động thì sao nó sẽ có nhạc đèn led nha anh chị các bạn nhạc đèn led nhạc đèn led và đẻ trứng rồi để chi tiết về sản phẩm hơn thì em sẽ lấy một cái mâm ha để con, con để cái sản phẩm này lên cái mâm để cho nó chạy và nó hoạt động anh chị các bạn đây cái mâm đây rồi em sẽ mở tắt lên cho nó hoạt động đây công tắc nó nằm ở đây anh chị bẻ lên anh chị xem đi em sẽ cho anh chị xem trứng này đẻ ra nè sản phẩm này nó đẻ trứng xong anh chị các bạn thì chúng ta đẻ hết trứng thì chúng ta lấy ba trứng ra đẻ bỏ cái tiếp ha bỏ cái tiếp thì sản phẩm nó sẽ chạy nó đẻ ra tiếp thôi rồi chúng ta bật tắt lên không đâu xem ha đèn led chiếu rất là đẹp rất dễ thương thì ngoài cái sản phẩm này ra thì ở dưới này nè ở dưới này nè anh chị các bạn nó cũng có đèn đó anh chị nhìn cái mâm á cái mâm à đây nó sẽ có một cái con ờ, nó sẽ có một cái hình nó chiếu anh đó đó là chiếu con khủng long ha chiếu hình khủng long này anh chị các bạn xem nè chiếu hình khủng long ha à. hình cũng tay giác với anh chị các bạn rồi cảm ơn các bạn anh chị đã xem video nha xin chào và hẹn các bạn trong một sản phẩm mới nha xin cảm ơn rất nhiều